Địa ốc Firestar xin kính chào quý anh chị. Xin giới thiệu với quý anh chị các sản phẩm tháng 9 đầu tiên là nhà ở Ngô Gia Tự, phường 12, diện tích 70 m2 mua bán vi bằng giá 2,35 tỷ hướng Tây Bắc đường bê tông 3 m kết cấu gồm một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ, 3 toilet, một phòng khách và một phòng bếp. Cách chợ Đà Lạt tầm 8 km, cách trục chính Ngô Gia từ 20m, 4,5m đến Hồ Xuân Hương, gần chợ, trường học, khu quân đội, khu dân cư đông đúc, an ninh cao, thích hợp định cư, đầu tư. Sản phẩm tiếp theo là nhà Mê Linh phường 9, diện tích 65m2 mua bán vi bằng giá 2,9 tỷ, hướng Đông Nam, đường ô tô tận nhà. Kết cấu gồm một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ, 2 toilet, một phòng khách và một phòng bếp. Cách chợ Đà Lạt 6 km, 50 m ra tới đường lớn Mê Linh, gần chợ, trường học, khu dân cư đông đúc, an ninh cao thích hợp đầu tư và định cư lâu dài. Sản phẩm tiếp theo là một lô đất ở Phước Thành, phường 7, diện tích 75m2, sổ nông nghiệp phân quyền 6 nhà, mua bán sang tên, giá 1 tỷ, hướng Đông Bắc, đường ô tô vi vô tận đất, cách trung tâm Đà Lạt tầm 8 km cách trục chính đan kia tầm 350m gần chợ, trường học, khu dân cư yên tĩnh, thế đất bằng phẳng, không hầm hụt, thích hợp định cư, đầu tư lợi nhuận trên 35% sau một năm. Cuối cùng là nhà ở cách mạng tháng 8, phường 8, diện tích 120m2, ngang 6m x 12m, mua bán văn phòng thừa phát lại có xác nhận nhà ở và giấy đóng thuế hàng năm. Giá 3,35 tỷ, nhà nằm hướng nam, đường ô tô tận nhà, kết cấu gồm hai phòng ngủ, hai toilet, phòng khách, phòng bếp, phòng giặt, sân đậu ô tô, đầy đủ nội thất, chỉ cần dọn